Hôm nay ngày 24 tháng 8 năm nhâm dần, tức ngày 19 tháng 9 năm 2022, cũng là ngày thứ hai diễn ra pháp đàn Lưu Hoàng Bảo Sám Chùa Ba Vàng tổ chức chương trình Trần Tế Cầu Siêu Pháp đàn Lưu Hoàng Bảo Sám 2022. Giờ này toàn thể đạo tràng chúng con đã ổn định trang nghiêm, chúng con thành kính cung thỉnh trên Đại Đức Tăng tác lễ Trần Tế Cầu Siêu Pháp đàn Lưu Hoàng Bảo Sám 2022 cho đạo tràng chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo.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 Với tuệ giác siêu việt của Phật, Ngài thấy vô lượng chúng sinh đọa lạc trong các cõi địa ngục ngạ quỷ, bị hành hình đói khát dày vò, là do ác nghiệp đời trước không tin nhân quả phong túng làm các việc ác bất thiện, mà phải chịu quả báo như vậy. Với lòng bi mẫn, Ngài đã tuyên thuyết Pháp thí thực trai đàn, cứu giúp chúng sinh trong loài ngã quỷ, nương năng lực Phật Pháp tăng, thọ thực no đủ, thoát khỏi sự đói khát, khốn khổ, kết duyên với Tam Bảo tu theo chính Pháp. Duyên nay là ngày 24 tháng 8 năm nhâm dần, đệ tử chư Tăng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, sự cắt cứ của Đại Tăng thể theo lời thỉnh cầu của tất cả các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, cùng các thiện nam tín nữ gần xa trong nước cũng như nước ngoài, nhân đã Pháp đàn Lương Hoàng Báo Sám, thiết lập đàn tràng phổ thí cho đẳng đẳng chư vị, chư thiên chư thần linh chư linh thần hộ trì, các vong linh từ vô thủy kiếp đến nay có duyên với chư Tăng Ni, Phật tử nhân dân thập phương, đã được bạch thính về Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sam. Các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên, vong linh oan gia trái chủ đang báo án các tín chủ Phật tử, các vong linh mà các tín chủ bạch về trong chương trình tu tập bài số 8. Các chúng được thỉnh về chùa trong khoa lễ trực tuyến vào ngày 15 tháng 8 năm nhâm dần khoa lễ Phật tử sam hối trước chư Tăng, khoa lễ an vị, khoa lễ sơ quy, vong linh tại đàn lễ cúng thí thực của các tín chủ tổ chức tại nhà, tại đạo tràng, cùng các chúng trong cõi tâm linh mà đoàn hành hướng Ấn Độ đã bạch cúng dường, hồi hướng và thỉnh về trai đàn chấn tế chùa Ba Vàng.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 Xin mời toàn thể đại chúng đồng an tọa. Khai thính mười phương chư Phật phóng quang ứng giáng đàn tràng chứng minh và gia hộ cho chư tăng chúng con được chiếu thính đẳng đẳng các chúng chư thiên chư thần chư linh thần hộ trì cùng các vong linh đã được chư tăng ni Phật tử bạch thính về pháp đàn lương hoàng báo sám và trai đàn trần tế hôm nay. Kính mong Tam Bảo chứng minh gia trì cho hết thảy các chúng được về nơi Pháp hội. Nam Mô Thưởng Gia Hộ Bồ Tát Ma Tát. Hội khải mông sơn tối thắng duyên Giác hoàng thủy phạm lợi nhân thiên Kinh tuyên bí điển siêu đồ than Giao nghĩa chân thừa cứu đạo huyền Nan đả tôn giả nhân tập định Cứu khổ quán âm thị diện nhiên Hưng từ tế vật chân tam muội Cảm quả pháo ân vạn cổ truyền Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Nam Mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ta phật tổ cầu kính ờ, giải đàn hỡi ờ, uống thứ hồn oan phảng phất nói tâm lệnh của phật làm gương Diễm la ờ, cực khổ trăm đường, máu tu thì đặng cõi an sớm về hỡi linh hồn chết chìm đáy biển và bao người độc dược bỏ thân tiếng chuông tình thức dần dần đừng ham coi tục trầm luân buộc già hỡi các hồn chết thiêu chết chém hổ rào thân bí yếm bí chủ kiếp tìm kinh kể sớm tu khỏi vòng xích sắt tội tù nghiệp oan hỡi hồn thác trong cơn binh lửa chết phong ba chết giữa núi non nếu nghe chuông dục ấm vang mùi hương tỏa khắp hồn về nghe kinh hỡi hồn ơi phật đà cứu thế ta khuyên hồn đức phật là nơi các hồn sẽ đặng thành thới mùi hương giải thoát suốt đời lạc an hỡi hồn ơi đã vô minh lầm lạc ơi theo tà ma quỷ quái yêu tinh nay đây à, thấu hiểu ơi à, chân kinh ờ, khuyên hồn phải giang sửa mình tiến ờ, tu lối muôn phương Hồn ơi hãy nhớ vô thường Nhanh về nương Phật tìm đường thoát thân Hỡi hồn bị bệnh bỏ mình Và hồn quẩy phá chân kinh loạn trần Nghe ta kinh kệ giải phân Cầu cho hồn đảng muôn phần yên vui Hỡi hồn ơi muốn vui muốn sướng ta khuyên hồn đừng tưởng tà tâm mùi hương lư ngọc bóng trầm khéo tu hồn sẽ an tâm giữa trời các hồn bị cá sơi dân cân cùng những hồn ngăn số vô danh theo lời sám pháp ăn ăn rồi đây hồn sẽ vô ngần thánh thôi hỡi những hồn bị lời dèm xiểm nên hủy mình chết lụn căm gan Sớm nghe kinh chiều sẽ an nhàn Phật tử dẫn lối chỉ đảng hồn đi lại cầu chư Phật từ bi khẩn van Bồ Tát giải nghi cứu hồn. Tiếng chuông ngân giúp hồn tỉnh thức, nước nhành dương dậy mát xác phàm. ơi hồn cư ngủ muốn nam, về đây hướng thực tu tâm sửa mình. Nay đàn tràng trang nghiêm thánh tình, chúng tâm linh tề tựu đủ đầy lắng nghe phật dạy nơi này muốn cho an lạc tháng ngày bền lâu tin nhân tin quả thật sâu hộ trì tranh pháp nam châu hoàng truyền Giờ này xin mời đại diện quý Phật tử quỳ gối dân hương hoa thỉnh nhất tâm nhất tâm triều thỉnh sơ phen triều thỉnh hương hoa ngánh hương hoa giáo chủ điệu ngữ Phật bổn sư thích ca mâu ni ngưỡng nguyện đức từ tôn từ bi phóng ngọc hảo quang tiếp chiếu đẳng đẳng chư thiên chư thần linh chư linh thần hộ trì các vong linh từ vô thủy kiếp đến nay có duyên với chư tăng ni phật tử nhân dân thập phương đã được bạch thính về pháp đàn nương hoàng bảo sám các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên vong linh oán gia trái chủ đang báo án các tín chủ Phật tử, các vong linh mà các tín chủ bạch về. Trong chương trình tu tập bài số 8, các chúng được thỉnh về chùa trong khoa lễ trực tuyến vào ngày 15 tháng 8 năm nhâm dần. Khoa lễ Phật tử sám hối trước chư Tăng, khoa lễ an vị, khoa lễ sơ quy. Vong linh tại đàn lễ cúng thí thực của các tín chủ tổ chức tại nhà, tại đạo tràng cùng các chúng trong cõi tâm linh mà đoàn hành hướng ân độ đã bạch cung dường hồi hướng và thỉnh về trai đàn trần tế chùa ba vàng giờ này hồn phách chư vị còn ở nơi nào nghe chư tăng triệu thỉnh nương ngoại lực phật hôm nay giờ này mau mau đông vào trong pháp dâng hương hoa thỉnh xin mời phật tử ở chính giữa dâng hương hoa lên bàn Nhẫn tâm nhẫn tâm triệu thỉnh nhị phen triệu thỉnh Hương hoa nghênh hương hoa đây lại thỉnh Nam mô U Minh Giáo chủ Đại từ Đại bi Đại nguyện cứu bạt minh đồ bổn tôn địa tạng vương Bồ Tát ngưỡng nguyện ái đức bồ tát từ bi phóng quang tiêm triệu đằng đẳng các chúng trong cõi tâm linh vừa kể trên giờ này chư vị ở nơi nào nghe chư tăng triệu thỉnh nương ngoài lực phật hôm nay giờ này máu máu đồng vào trong pháp hội dâng hương hoa thính xin mời phật tử bên phải dâng hương hoa lên bàn nhất tâm nhất tâm triều thịnh tam phen triều thịnh hương hoa nghênh hương hoa đây lại thịnh nam mô âm dương lương lời linh thông sư già ngưỡng nguyện đức sư già từ bi tầm phong. Tiếp điều đặng đặng các chúng trong khói tâm linh vừa kể trên giờ này ở nơi nào. Nghe chư tăng triều thỉnh nương ngoại lực Phật. Hôm nay giờ này mau mau đồng vào trong pháp ơi. dâng hương hoa nghênh thính xin mời quý phật tử bên trái dâng hương hoa lên bàn Chúng con nay xin đương oai lực tam bảo, oai lực của các đức hộ pháp bảo hộ đàn tràng để gia trì mật chú, nguyện cho hết thảy chư vị, chư thiên, chư thần, cùng chư hương linh hôm nay nương theo oai lực thần chú mà được về Pháp hội, và an ổn trong đàn tràng để lắng nghe chư Tăng khai thị. Thỉnh chư Tăng khác miệng đồng lời, gia trì mật chú phổ triệu thịnh chân ngô nam mô bồ lên thì đời đa di đa đa nga đa nam mô bồ lên thì già thì đa thì đa đa nga đa nam mô bồ lên thì già thì đa thì đa đa nga đa nam mô bồ lên thì già thì đa thì đa đa nga đa nam mô bồ lên đa ni đa ni đa đa nga đa ja đa mô bồ đề ni đa ni đa ni đa đa nga đa ja đa mô bồ đề ni đa ni đa ni đa đa nga đa ja đa mô bồ đề ni đa ni đa ni đa đa nga đa ja đa mô bồ đề ni đa ni đa ni đa đa nga đa ja đa mô bồ đề ni đa ni đa ni đa đa nga đa ja đa mô bồ đề ni đa ni đa ni đa đa nga đa ja đa mô bồ đề ni đa ni đa ni đa đa nga đa ja đa mô bồ đề ni đa ni đa ni đa đa nga đa ja đa mô bồ re ni da re ra ni ra ta ga da ra mo wo re ni da re ra ni ra ta ga ra da ra mo wo re ni da re ra ni ra ta ga ra da ra mo wo re ni da re ra ni ra ta ga ra Namo mô vô đa ni ra ni ra ni ra ta ga ra ra ra mô vô đa ni ra ni ra ni ra ta ga ra ra ra mô ni ra ni ra ni ra ta ga ra ra mô vô ni ra ni ra ni ra ta ga ra ra ra mô ni ra ni ra ni ra ta ga ra ra ra mô ni ra ni ra ni ra ta ga ra ra ra mô ni ra ni ra ni ra ta ga ni ni ni ga ni ni ga sa mo bo re di da ni la ni da ga na sa bo re ni la ni la ni da ga na sa bo re di da ni la ni da ga na sa bo re di da di da ni la bo re la Thank you. mo di di di mo di di di mo di di di mo di di di mo di di di mo di di di mo di di di nay thỉnh hết thầy các chúng đã được về trong đàn tràng cùng các phật tử nhất tâm đảnh lễ tam bảo Chí tâm à, đảnh lễ thập phương pháp giới à, thường trụ tam bảo Xin thỉnh hết thảy các chúng tùy xứ an trụ Xin mời các quý Phật tử đồng an tọa chư tăng sai ờ, Thịnh ra vị trí ờ. Thỉnh chư tăng kết ấn. Kính thỉnh phương Tam Bảo phóng quang ứng dáng đàn tràng gia hộ cho chúng con. Chú nguyện cho nước này biến thành cam lộ để sái tịnh lên hết thảy chư thiên chư thần cùng chư hương linh đều nhờ nước này mà được thanh lương tươi mát. Phù thứ thủy giả bát công đức thủy tử thiên chân Tiên tài chúng sinh nghiệp câu trần biến nhập tỷ lô hoa tàng rơi Cả chung vô sự bất siêu luân thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tử kỳ Quyên trừ nội ngoại đan địch đàn trảng sai khô mộc nhi tác dương xuân kết huế bang nhi thành tịnh độ sơ bi đao nội ngoại chúng dân vô trược huế thanh phàm ô hiến tổng thánh lương bồ tát liễu đầu cam lộ thủy năng ninh nhất trích biến thập phương tinh chuyên câu ế tận quyên trừ phổ sai đàn tràng tất thanh tề thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà na ni hâm mô hâm gia ra na ra na na nam mô a ra đà bà lô yên đề đức phát na ra bồ đề tát bà bà ra bà tát bà bà ra bàn ra bàn rề số đát na đan tòa nam mô tấn kia lần đoại mong á đi ta bà lô kiến đế tấn phân ta nam đà bà nam mô đà ra cần chỉ thì ma bàn ta sa mê tấn bà ta đầu du bằng á thể thượng đát bà tấn đa nam bà bà già ma bà đàn đầu đát địa ta ta bà lô ê lô ca đế ca sa đế di di ma bồ đề tấn đoà tấn bà tấn bà ma nam ma nam ma ê ma ê đi đà dừng câu lô câu lô yết mong đồ lô lô lô bàn ra ra ra đê ra ra ra na đê gì ni thất phật ra ra ra ra ra ra bà bà bà ma ra bụng đê lệ ni thất na thất na ra sâm phật ra ra lời bà ra bà sâm phật ra ra ra ô lô lô ra sa ô lô ra ê đi sa ra ta ra tân đi thất đi tô lô tô lô bồ đề ra bồ đề ra bồ đà ra bồ đà ra si đế si ra na na cần si đê si sắc ni na ra ma na ra ba tất đà sa ba ma tất đà sa sa ba thân đa su mê thân bà la sa sa ba năng la cận trì sa ba ma la la sa sa ba tất na tăng a bồ kê la sa ba sa ba ma tất na sa sa ba sa kết na tất na sa sa ba ba đà ma yên tất đà la sa ba la la cận trì sa sa la sa sa ba ma ba lời tăng kiếm sa sa sa ba nam mô a sa an đa la sa sa sa nam mô a di đà ba lo yên thế thương ba na sa sa ba tất tiền đô man đa la ba đa sa sa ba tất tiền đô man đa la ba đa sa sa ba tất tiền đô man đa la ba đa sa sa ba giải văn kết chân ngôn an tam đa la sa la sa ba tam đa la sa la sa ba tam đa la sa la sa ba tam đa la sa la sa ba tam đa la sa la sa ba ra ra ra sa ba tam đa ra ra ra sa ba giải kết giải kết giải hoàn kết nghiệp trưởng bao đời đều giải hết giữa sạch lòng trần phán tâm thầy nay trước phần đại cầu giải kết giải kết giải kết giải hoàn kết oan trái nghiệp xưa đều giải hết trăm nghìn vạn kiếp giải oan thù à vô lượng vô biên đường giải thoát giải hết oan gia diệt hết tội nguyện được vãng sinh liên trì hồi liên trì hồi lớn nguyện tương phụng à, vô lượng bồ đề kim cha kim cha tăng kim cha ngô kim về nhớ giải kim cha chung bân dư nhớ kiến kim cha ôm cường chung cường cán chung cán ma hồi lý hữu thủ luận na em thấy oan gia lìa thân mình nhà trí tuệ mênh mông lên bờ giáo nam mô giải oan kết bồ tát Nam mô giải oan kết Bồ Tát Nam mô giải oan kết Bồ Tát Ma Tát à, giờ này ờ, thỉnh chư tăng cùng toàn thể đại chúng cùng tụng kinh thỉnh hết thảy các chúng trong cõi tâm linh đồng nhất tâm lắng nghe kinh Phật ờ, chư tăng tụng kinh để cho các vị hiểu về lời của Đức Phật dạy mà phát tâm tu hành hiện đời này và nhiều kiếp về sau đều được an vui hạnh phúc nhé. Thỉnh quý ờ, ờ, Tăng Ni mở trang uh, số 89, mời quý Phật tử mở trang bài kinh Ngạ Quỷ Dhanapana. Kinh truyền ngã quỷ đà na pa na bậc đạo sư kê chuyện này trong lúc đang trú tại tỉnh xã kỳ viên trước khi đương phần đản sinh trong quốc đồ đa sanh tại kinh thành e ra các cha có một vị chúa ngân khổ tên là tại hộ là một người không có lòng tin lại không mộ đạo bản tính của y keo kiệt và đầy tà kiến khi từ trần vi vị ấy tái sinh làm một ngã quỷ trong một luồng xa mạc hoang vắng ngã quỷ này đi lang thang khắp nơi bị đôi can khốn khổ dày vò hành hạ thời ấy một số thương nhân sống ở thành xa về chất đầy hàng hóa lên năm trăm cổ chiều tối họ đến tại một gốc cây ở đấy họ tháo cương bò bầy bỏ ra và tạm trú qua đêm thế rồi gã quý kia bị cơn khát nước dậy vò liền đến nơi ấy kiếm thứ gì để uống nhưng không được giọt nào nó liền tôn tiếng kêu khi thấy nó các thương nhân hỏi trần truồng và xấu xí hình dung gầy guồng và thân ác nên sau khi chết tôi bị đọa sinh chịu làm ma đói rất là khổ sở đám thương nhân nghe ngã quỷ đáp rồi hỏi tiếp nay ngã quỷ ngày xưa ngươi phạm ác hành gì do cầu ý hay thân đã làm những việc gì và vì hành nghiệp nào mà ngươi đã đọa từ cõi người đến cảnh giới âm ti ngã quỷ liền đáp thua trước triệu phú ở kinh thành hê ra ca tuồng bộ tổng ca sa ra danh vọng của ta lấy lừng khắp vùng mọi người tặng cho ta cái tên là tài hộ lúc đó ta nhiều vàng bạc lắm tám mươi ngàn chân cố xe lửa chân chứa vàng bạc bao kiền và hay dùng lời nói hại người ta đã từng cán nhiều người chuyên làm việc bố thí và những người chuyên cần làm thiện vẫn sự công đức ta nói không sao có bước phần dành cho việc bố thí thi ân tu thân đâu có đem lại thành quả gì ta đã ra lệnh phá bao nguồn nước về đường ao giếng hồ sen vườn cảnh tươi đẹp tạo ra từ trần ta tái sinh vào loài ma quỷ luôn luôn bị đói khát hành hạ cho ai tuy nhiều của cái nhưng ta không bố thí dù chỉ một đồng cho mọi người mặc dù việc bố thí là công đức ta chẳng biết tạo nên chôn chú an cho bản thân mình cho kiếm sau bây giờ ta rất hối hận và ăn năn trong lòng thường đằng chịu bởi phải mang hậu quả việc làm của bao vào các vùng trượt chia phần theo kinh thước xung quanh được bao bọc với tường rào làm bằng sắt nóng và trên mái cũng có sắt che tận đỉnh cao đền bằng sắt luôn dâng lửa bừng bừng nóng bỏng trói lòa khắp mọi phương địa ngục muôn đời còn đứng mãi trải dài muôn cả trăm do tuần nơi đó ta chịu sự khổ sở lâu dài tất cả đều do quá của ta tập chiến bởi vì thế ta nay thường ấy ân hận và mãi khóc than nhưng dù có như vậy cũng chẳng bởi vậy đến hôm nay ta đem chuyện thật này muốn bày tỏ cùng chư vị và khuyên các vị là đừng bao giờ phạm hành vi ác dù hành vi ấy được dấu kín hay đường tỏ bày nếu các vị đang phạm phải việc sai lầm hoặc xâm phạm thì nỗi khổ chẳng rời các vì dù có chốn tránh hay bay lên trời đến ở giữa hư không không giữa trời hay giữa biển thanh dấu đi vào kẽ núi non xanh cũng không tìm được trong trần thế nơi chốn thoát thân khỏi ác hành cho nên mọi người hãy luôn tôn kính mẹ cha của mình phải luôn quý trọng bậc niên trưởng tại nhà quy ngưỡng các sa môn tu hành pháp hành các bà la môn đạo đạo sĩ đức hạnh do vậy thiên giới và quả báo tốt đẹp sẽ là kết quả các vị thường nhân sau khi nghe ngã quỷ tưởng trình các sự việc liền sinh tâm thương xót cho ngã quỷ họ liền dày nước vào mồm nó nhưng vì ác nghiệp của ngã quỷ kia nên nó không thể nào nuốt được họ mới hỏi nó thế bây thế giờ đây ngươi không thân đôi chút khổ đau hay sao ngã quỷ đám có thể được khi ác nghiệp này đã được tiêu trừ nếu giờ đây có lễ vật cúng dường đức như lai hoàng chư đệ tử của ngài và công đức lễ cúng dường ấy được hồi hướng đến ta thì ta sẽ được giải thoát ra khỏi kiếp sống ngạ quỷ này khi các thứ lên ngạ quỷ xong họ trở về xa về trình lên đức thế tôn rồi suốt mấy ngày họ phát tâm làm đại lễ cúng dường tăng chúng có đức phật làm thượng thủ và hồi hướng công đức ấy đến ngã quỷ nhờ công đức cúng dường đó mà ngã quỷ được hướng nhiều an lạc kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, chư Hộ Pháp Bảo Hộ Đàn Tràng, này chư tăng chúng con xin nơi lực, xin nương oai lực tam bảo nương đức của sư phụ cùng đại tăng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 Tất cả các chúng trong cõi tâm linh về đây tùy theo phúc báu của mình và phúc báu từ sự cúng dường tu tập của chư tăng ni Phật tử bà con nhân dân hồi hướng đến cho chư vị mà chư vị sẽ được thọ hưởng các phần phẩm thực ờ, từ đàn thí này. Vậy thì tất cả các chúng trong cõi tâm linh đã được về Pháp hội ờ, Lương Hoàng Bảo Sám lương theo chư Tăng cùng đại chúng mà sám hối tội lỗi của mình giờ này được vào trong đàn tràng để thọ thực đó là một thắng duyên đối với tất cả chư vị và từ nhân duyên này mà từ nay về sau các vị có thể được Ờ, thoát khỏi cảnh khổ, kết duyên với tam bảo tu hành sớm giải thoát. Hỡi này hết thầy chư vị trong cõi tâm linh, ờ, chư vị nên biết rằng ờ, phàm chúng sinh trong cõi dục trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ ra thì không một ai tránh được những cái tội lỗi từ ba nghiệp thân khẩu ý gây nên. Trong kinh Đức Phật dạy, nếu không có pháp sám hối thì tất cả đệ tử của Phật không một ai có thể được giải thoát. vì vậy, chư vị nên biết Pháp hội Lương Hoàng Bảo Sám là một pháp hội thủ thắng hiếm có, nên chư vị phải tinh tấn tu tập, sám hối tội lỗi, hộ trì cho pháp đàn được thành tựu. Tất cả những ai tham dự pháp đàn đều được an ổn tu hành. Và trong bài kinh Ngã Quỷ Pana thì ờ, ngã quỷ cũng do ờ, tạo những cái ác nghiệp như vậy nên đọa lạc và ngã quỷ và hết kiếp ngã quỷ đó lại phải đọa lạc vào cảnh giới địa ngục rất khổ đau. Và chính nhờ ơn đức Tam Bảo chúng tăng mà khiến cho ngạ quỷ đó được đầy đủ phúc lành, thọ thực no đủ và được tái sinh về những nơi tố hảo cao thắng. Thì các vị cũng thế, hôm nay cũng được đầy đủ phúc lành mà được đầy đủ uh, những ờ, phúc phận mà thọ thực rồi quy tam bảo tu tập theo chính đạo, sớm được giác ngộ giải thoát. Thì vừa rồi các chúng trong cõi tâm linh về trong Pháp hội đã được lắng nghe kinh Phật và những lời khai thị từ chư Tăng. Nay chư Tăng sẽ vì tất cả chư vị mà hồi hướng dẫn sám hối quy phát tâm Bồ Đề và cúng phần phẩm thực này cho chư vị. Thỉnh chư vị nương theo tâm niệm của chư Tăng để cùng được lợi ích. Chúng con xin nương ơi nực tam bảo, nương đức sư phụ cùng đại tăng chủ ba vàng. Chúng nguyện phần tình tài mà các tín chủ đã cúng dường về đàn lễ hôm nay, nguyện cho các chúng được đã được thỉnh mời về trong pháp hội, được sám hối, quy tam bảo, phát tâm bồ đề, thọ thực no đủ, giác ngộ Phật Pháp.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 quy pháp lệ dụng tôn quy tăng thanh tịnh tôn quy Phật kính quy pháp kính quy tăng kính chúng sinh quy Phật chúng sinh quy pháp chúng sinh quy tăng quy Phật phụng tuệ tôn quy pháp lệ dụng tôn quy tăng thanh tịnh tôn quy Phật kính quy pháp kính quy tăng kính chúng sinh đã tạo bao ác nghiệp đều do ba đồng tham sân si từ thân miệng y phát sinh ra hết thời các chúng cầu sa mỗi chúng sinh vô viên tề quyền đồ phiền não vô tận tề quyền đoàn pháp môn vô lượng tề quyền đồng quần đạo vô thượng tề quyền thành từ tinh chúng sinh tề quyền đồ từ tính phiền não tề quyền đoàn từ tinh pháp môn tề quyền học từ tinh phần đạo tề quyền thành đến tại các chúng hữu duyên độ nay đã về vang vội sinh tâm hoan hỷ phát tâm bồ đề đương thừa tam bảo sư phụ đại tăng từ nay trở đi thực hành công hạnh ngộ trí tam bảo truyền tài phật pháp rộng khắp thế gian tinh tấn bồ đề cầu vô thượng đạo diệt định nghiệp chân ngôn an ba la mật lân đà đánh xa bà an ba la mật lân đà đánh xa bà an ba la mật lân đà đánh xa bà diệt nghiệp chân chân ngôn an na rô lạc kế xa bà an na rô lạc kế xa bà an na rô lạc kế xa bà ca yết đầu chân ngôn an bồ bồ bồ đề ni đà đa ni đa đa ngà đa sa bồ đề ni đà đa ni đa đa ngà đa sa bồ bồ đề ni đà đa ni đa đa ngà đa sa tam muội sa giới chân cô lan tam muội sa tam đoa phạm bản tam muội sa tam đoa phạm an tam muội sa tam đoa phạm biến thực chân cô lan vô tan phà la tam ba ra và đô si đề an tam bảo đa tam bảo đa hồng nam mô tan phà la tam a đa và đô si đề an tam ra tam bà na ông nam mô tát bà la tăng a ra bà rô chi đề an tăng bà na tăng bà na ông nam mô tát bà la tăng a ra bà rô chi đề an tăng bà na tăng bà na ông nam mô tát bà la tăng a ra bà rô chi đề an tăng bà na tăng bà na ông nam mô tát bà la tăng a ra bà rô chi đề an tăng bà na tăng bà na ông nam mô tát bà la tăng a ra bà rô chi đề an tăng bà na tăng bà na ông cam đồ thủy trần ngôn nam mô tát tôn phật ra đất tăng a ra ra ra địa ta tu ro tu ro an la tu ro ma la to ro sa ba nam mô to ro ga sa ra ta ga ra sa ra địa ta to ro to ro ma sa to ro ma sa to ro sa ba nam mô to ro ga sa ra ta ga ra sa ra địa ta to to to to a la to to a la to ro sa ba nam mô to ro ga sa ra ta ga ra sa ra địa ta to ro to ro a la to ro a la to ro sa ba nam mô to ro ga sa ra ta sa na địa tha am tu ro tu ro an na tu ro an na tu ro sa va an nam mô tu ro ma sa ra ta ga ra sa ra địa tha am tu ro tu ro an na tu ro an na tu ro sa va an nam mô tu ro ma sa ra ta ga ra sa ra địa tha am tu ro tu ro sa tu ro an na tu ro sa va nhớ từ thì đoạn chân con an tông tông tông tông tông an tông tông tông tông tông tông tông tông thông nhũ hải chân cô nam mô tham ma nam mô đà nam mô tông nam mô tham ma nam mô đà nam mô tông nam mô tam ma nam mô đà nam thánh tôn nam mô đa bà như lai nam mô hòa tặng như lai nam mô diệu sắc thân như lai nam mô quảng bắc thân như lai nam mô lì bồ ý như lai nam mô cam lộ vương như lai nam mô a di đà như lai thần chú gia chỉ thỉnh quang từ cam tí hạ sa hết thầy chúng hết đều non đủ xa nam nam mô xuất nu minh sinh tình độ quý tam bảo văn vô để đồn ra trong thành đạo vô thường công đức vô biên suốt đời sau hết thầy chư chúng đồng pháp thường này hết thầy các chúng tôi này cảm biến công thức an biến mười vương hết thầy hương linh hưởng nguyện đem công đường này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trong thành vấn đạo thí vô giá thực chân con la mục lượng năng sa bà an mục lượng năng sa bà mục lượng Hồ cung dạng chân con án nga nga nắng tam bà bà biển nhật ra hồng án nga nga nắng tam bà bà biển nhật ra hồng án nga nga nắng tam bà bà biển nhật ra hồng án nga nga nắng tam bà bà biển nhật ra hồng án nga nga nắng tam bà bà biển nhật ra hồng án nga nga nắng tam bà bà biển nhật ra hồng án nga nga nắng tam bà bà biển nhật ra hồng án như thiên nghiệp chương căn bản lắc sinh thịnh đồ đà na ni nam mô a di đà bà già đà ta già đà già đà địa già ta di di đô bà tỳ a di đà thân đà bà tỳ a di đà ti ca lan te a di ni đa ti ca lan đa sa ti di sa sa na di đa ca le sa ba nam mô a di đà wa sa na ta sa na sa na di sa sa a di ni no a di a di ni đa ta nam ba di a di di đa ti ca lan te a di ni đa ti ca lan đa sa ti di sa sa na di đa ca le sa ba tiêu tai cất tượng thần chu lăng mô tam ba na mô đà nam ba ba na di a la sa sa nam nam na di sa ke ke ke ke ông ông nhập phá la nhập phá la vát la nhập phá la vát la đà bà ra đề ra ra đề ra ra ra chế đề ra chế đề ra bắn cha ra bắn cha biến đề ca thân thì đề sa dâng cơm lên án xin mời quý phật tử dâng cơm lên án nguyện ngày an lành để an lành à, ngày đêm sáu thời thường an lành à, cho tất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 Chư thiên chư thần linh chư linh thần hộ trì các vong linh từ vô thủy kiếp đến nay có duyên với chư tăng ni Phật tử nhân dân thập phương đã được bạch thính về pháp đàn lương hoàng bảo sám các vong linh hoan gia trai chủ hữu duyên vong linh hoan gia trai chủ đang bao án các tiên chủ Phật tử các vong linh mà các tiên chủ bạch về trong chương trình tu tập bài số 8 các chúng được thỉnh ờ, về chùa trong khoa lễ trực tuyến vào ngày 15 tháng 8 năm nhâm dần khoa lễ Phật tử xa mối trước chư Tăng. Khoa lễ an vị, khoa lễ sơ quy, vong linh tại đàn lễ cúng thí thực của các tín chủ tổ chức tại nhà tại đàn tràng. Cùng các chúng trong cõi tâm linh mà đoàn hành hương Ấn Độ đã bạch cung dường hồi hướng và thỉnh về trai đàn trần tế chùa Ba Vàng. Nương công đức này mà thọ thực nó đủ xa bỏ lầm mê xa rời chấp trước ác nghiệp tiêu trừ tăng trưởng phúc lành giác ngộ Phật Pháp. Quy Tam Bảo phát tâm Bồ Đề đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu cũng được gặp Tam Bảo, gặp chính Pháp, gặp Bậc Minh Sư. Thiền hữu tri thức dẫn dắt tu hành cầu đạo giải thoát của các đấng như lai. Hồi hướng cho các gia đình tín chủ Phật tử đã phát tâm cúng dường về đàn lễ hôm nay và những người tham gia phận sự công đức. Phục vụ đàn lễ nương năng được phước báu này mà được tiêu trừ bệnh, ờ, bệnh tật mạng vĩ bình an gia đạo hưng long. Các sự các tưởng trừ tai tiêu diệt lòng tin nơi tam bao ngày càng sâu tâm từ đối chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho hết thầy các đức hộ pháp ủng hộ tam bảo chư vi hộ pháp bảo đàn tràng cùng hết thầy các chúng chư thiên chư thần về pha trong pháp hội hôm nay. Nương công đức phúc báu này mà phẩm vị thêm cao, oai lực thêm lớn, tâm Bồ Đề tăng trưởng luôn tinh tấn Bồ Đề. Bảo cho hết thầy chúng sinh biết bỏ ác làm lành, tu theo chính đạo. Phổ nguyện à, nước nhà có phúc dân tộc chúng kiên trì đức tròn đầy nhẫn tâm hòa lạc. Nguyện cho già trẻ kính nhường trí ngu chẳng nghịch mọi người chung sức giúp nước an dân người vật chung hưởng. Khóc nguyện à, phước ban tất cả đức độ quần sinh, ấm siêu dương thơi pháp giới chúng sinh tình giữ vô tình, đồng trọn thành Phật à, đạo à, Nam Mô Phật Bồ Tát. chúng sinh quản lý đại chúng đến tẩy công hải hòa nam thanh chúng nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành phật đạo chúng con kính bạch chư Phật chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng chư Thiên Thiện Thần hộ pháp bảo hộ đàn tràng giờ này chương trình trai đàn trần tế đã kết thúc Chúng con xin được tiếp tục vào thời khóa tụng kinh Lương Hoàng Bảo Sám.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 Xin thỉnh hết thảy các chúng trong cõi tâm linh hữu duyên với đàn tràng, đồng quân tập vào pháp đàn để tiếp tục thời khóa. Vâng ạ, xin đỉnh đoàn đại chúng đồng chắp tay hướng về chư Tôn Đức Tăng và chúng con kính bạch trên chư Đại Đức Tăng kính thưa toàn thể đại chúng. Giờ này chương trình trần tế cầu siêu Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám năm 2022 của tối ngày 24 tháng 8 năm nhâm dần đến đây đã được hoàn mãn. Chúng con xin thành kính tri ân chư Đại Đức Tăng đã quang lâm tác lễ cho hàng đệ tử chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo và các chúng sinh trong cõi tâm linh được nhiều lợi ích. Chúng con xin kính chúc quý Ngài Pháp Thể Kinh An, Phật sự Viên Thành, mãi là bóng cây đại thụ để Phật tử chúng con được nương theo tu tập. Xin tùy hỷ và tán thán quý nhân dân Phật tử đã tham gia chương trình.